sẽ mất em Em ơi anh oh, từ ngày chúng ta có nhau hôm nay em xa anh rồi đêm nay em vui hơn nhiều đến đây thôi mình dừng lại đúng chưa